qua khóc qua à. wow đẹp quá đây là đồ chơi khủng long đại chiến có một cái ờ, uh, tay cầm luôn đây có con Rồi, bây giờ mình có con tờ rét nè có con khủng long bay nè ờ, đây là đây ở trong này có mấy loại ta đằng sau đằng sau có gì không cha cha sao wow wow, wow. sao có quá trời khủng long luôn nè à thì ra là nó có cái hộp để mà hồi mình bỏ đồ chơi vô còn cái gì nữa nè nó còn cái tay cầm nè à. rồi bây giờ mình sẽ vui luôn mình sẽ vui luôn à cái tên đồ chơi của nó là dinosaurus gì đây game shooting game cycle shooting game wow ok sẽ tìm cách mở nó ờ, ra đây rồi tèn tèn tèn tèn wow một bịch khủng long bự luôn hai bịch khủng long luôn rồi đây bây giờ mình sẽ đưa ra từng món nha đây đây là khủng long đây là, à, đây là khủng long tiếng không một bịch khủng long tí hom nè một bịch bi một bịch bi màu vàng bi này là để bắn khủng long nè rồi một bịch bi màu uh, ờ, lan cam một tới hai bịch khủng long nữa à đây đây à đây là một bịch khủng long uh, ờ, thứ hai nè à nó hai đội nó chia là hai đội hai đội ok rồi rồi còn đây là mô hình khủng long nè là cái bàn để bắn ở trong này nó có cái hình khủng long nữa rồi ok rồi, rồi bây giờ mình sẽ luôn xong rồi luôn à như là mình sẽ sẽ gắn à mình có cái tay cầm nữa này à đúng rồi mình có tay cầm nữa chứ có hai cái tay cầm bóp vô bóp vô rồi nó sẽ bắn từ từ cho chân cái mình mình sẽ bỏ bi vô đây xong mình bóp là nó sẽ lăn bi xuống đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp vô nha nó có cái khớp nè xong mình chỉ việc đẩy vô thôi đây cho lắp vô chân cho lắp vô chân nghe cái cặp cái là được bên kia nữa đây cho lắp vô luôn đây cái khớp mình chỉ cần đẩy vô thôi xong bây giờ mình sẽ gắn đội đầu tiên quá. rồi wow. đây là các bạn khủng long đội thứ nhất nè đó đây đây là bạn đây là một bàn nè tiếp à nó, nó nó có cái để để để lắp vô nè đó đây là bàn thứ hai này trời khủng long nhỏ xíu dễ thương ghê mọi người đội của nó là có hai bốn tám con wow wow trời ơi khủng long khủng long nhỏ xíu rất là dễ thương luôn ấy nữa nha mọi người ok luôn rồi bây giờ mình sẽ lắp đủ cái này nè ok mình sẽ cho con tờ rét làm tiền đạo chấm phải ok mình sẽ cho con ba sừng làm tiền đạo cánh trái mình sẽ cho bạn cổ dài làm bạn này gắn ở đây luôn ok cho bạn màu hồng này đứng làm thú môn nha nha dạ. cho bạn này đứng ở đây luôn cho con một bàn nữa hai bạn này đứng ở đây không bà bạn này đứng bạn cho đổ bên này bên này đổ bên này đúng rồi rồi ok bây giờ ờ. mình sẽ gỡ đội thứ hai ra trong đội thứ hai này sẽ có những con tương tự như màu khác đầu tiên cũng là một bạn cổ dài màu cam đây là bạn gì đây rồi đưa cho mama đi rồi con gắn con này vô rồi mama đưa cho con gắn này rất là nhiều bạn khủng long nhỏ và dễ thương luôn bự đây là màu hồng vàng Má trắng lên đi Màu này màu gì? Màu này là màu Trắng biển Xanh trái, xanh biển nè Đưa cho màu Rồi bây giờ mình sẽ, lắp Mình sẽ lắp đồ thứ hai nha Ok bây giờ chiến thuật mình sẽ khác Mình sẽ cho cũng ông bay làm tiền đạo và bên này mình cũng cho làm tiền đạo cánh trái là bạn một bá sừng tiếp theo hai bạn xanh lá cây làm hậu vệ ok wow. rồi bây giờ khủng long xong rồi bây giờ con bi nữa ok ok bây giờ mình sẽ mở bi ra test bi nha bi vàng wow. Trời đi cũng đẹp nữa Rồi bây giờ sẽ bỏ vô nè Rồi bỏ vô đi Bỏ thêm vô nữa đi Bỏ hết vô luôn Đó nhanh lên Rồi bây giờ sẽ, sẽ là bịch biến thứ hai nha Ghê luôn á <laughs> Cái này là khủng long cũng đẹp mà bi cũng đẹp nữa inches Rồi, bỏ vô đây đi. A few moments later. Trời ơi, bi này mọi người. Rất là dễ thương luôn, cái màu rất là dễ thương luôn. Rồi, rồi, rồi. Giờ, giờ Frag out! Rồi, xích lên bên đây. Rồi, mình sẽ bắn nha. 1 2 3. Ủa giờ bạn nó đi đâu ta? Ủa, <laughs> teo hả? Bắn như thế nào nhỉ? Bắn chơi rất chi nè Bây giờ bắn sao ta? À. Một, hai, ba Wow, wow. Một, hai, ba rồi ờ, con buông ra cái mà bóp tiếp buông ra cái buông ra, vô đèn nhà ra nhà ra few inches later một rồi buông ra đèn một hai buông ra chạy kêu đếm một hai ba mới bóp một hai ba đó À, chết một em rồi nè chết khủng long rồi chết hai em rồi rồi chết chết con nam nhặt ra con này rồi chết hai con khủng long bắn hay quá ta ơi hay ghê bắn rồi cha cha chưa được con nào nè Cha cha bắn nha ừ. một hai ba Rồi con bỏ ở đây Cứ bắn đi bắn đi Bắn đi bắn hết đi nhanh vô sau Bắn đi Rồi bắn một hai ba Con đè xích dưới đi cho bớt phụ cho một hai ba Wow, wow. Nhém chết Rồi trượt trượt Để cha bắn nha Rồi để cha bắn đi <laughs> còn trường cha cha thấy nãy giờ đầu bắn thấy không biết hai con luôn ừ. à, <laughs> rồi bắn nè rồi trượt rồi nè nè đâu mẹ chỉ cho con con phải nhắm vô đúng cái chỗ của nó đang đứng á mới được nè cái ống này nè cái ống này là ừ. nhắm vô có cái đường băng á rồi chết mẹ khủng long rồi nha hy sinh một em rồi hy sinh rồi rồi giờ tiếp đi tỷ số là một hai bây giờ mình sẽ tấn công em chim bay quá wow. rồi liên tục luôn đi bắn liên tục luôn đi bắn luôn bắn luôn wow. em cánh rồi một em rớt đất rồi rồi tiếp bắn đi vô đầu đầu bắn bên kia đi đầu đầu bên kia mà đầu đầu bên, này nè rồi cho nhét luôn cho rồi nhét vô nhét vô vô đây nè để vô đây nè để vô rồi bạn đi chai chai bạn hai bên luôn đi trời ơi wow đúng rồi đã chín khủng long chết rồi dạ vô bắn tiếp rồi thêm vô a few moments later nhiều luôn bấm hết luôn rồi trai trai tới tóc luôn đi rồi gốc lắm rồi long luôn wow. rồi sau sau khi kiểm xong thì bây giờ bây giờ <laughs> chị số bạn ưu tú đã còn lại sót lại rồi bạn hy sinh thì cho ra ngoài luôn rồi bây giờ chúng ta lại nạp à. vô bắn tiếp rồi nạp vô Sắc luôn sẵn sàng chưa anh em sẵn sàng 9 thôi 1, 2, 3 9 thôi Trời ơi, đúng là khủng long xuất sắc Khủng long không có hy sinh luôn Rồi, chết một em, chết hai em luôn few inches later A few moments later Rồi, rồi sao Rồi, nó trả như tiếp đi chỉ còn là một bằng khủng long thôi có liên trái cây khủng long à, lấy à? nha rồi quất đi rồi tấp vô bảy một hai ba trò chơi khủng long đại chiến đã xong tìm được người chiến thắng là đồ khủng long này có sắp là một bàn khủng long nhất rồi bác gia tv chào tạm biệt trò chơi khủng long bye bye